trong một thế giới mới có phải như là chơi thì như thế mới tới S to the T E A M muốn làm chuyện tương lai thì cùng đi đây xem profile sẽ là điểm bắt đầu sự của cho bản thân để làm hô bắt cầu kết nối cơ khắp năm châu sống trong thế giới số như là số sắc màu bài giảng tim trong và làm LMS livestream trực tiếp lên zoom thôi live app đặt câu hỏi chi tiết steam việt đưa em đến muôn nơi tầm nhìn vươn xa qua từng thử thách đưa việt nam của ta đi vào sử sách tim đợt lên Tương lai em bay cao và bay xa như là Peter Pan Kiến thức tổng quan cho đến chi tiết Mọi thứ sẽ khó cho đến khi biết Vậy hãy cùng bước những bước chân đầu tiên Cùng với Let's Get It, S to the T, Get to the T Bay lên những hơi nước dẫn trước Let's Get It, S to the team, Get to the team Bay lên những hơi nước dẫn trước Let's Get It, S to the team, Get to the team Bay lên những hơi nước dẫn trước Let's Get It, Get to the team, Get to the team Bay lên những hơi nước dẫn trước Let's Get It